ta sau khi đã có bốn cái show rồi thì chúng ta phải đi chiến lược như thế nào đây Kim sẽ chia sẻ chị lộ trình để đạt tự do tài chính nha cái show này là show số 1 là show đồng quá các anh chị show này tiền là bao nhiêu à 10 triệu đi ha ví dụ như 10 triệu các anh chị nào có điều kiện thì 20 triệu còn ai khó khăn hơn thì đâu đó 3 triệu 5 triệu nhưng lúc nào cũng phải có một khoản tiền nó giống như là bình chữa cháy cho chúng ta vậy cứu nguy cho chúng ta cứu thua cho chúng ta cái bình cái xô này là xô đồng khi mà cái xô đồng này nó đầy rồi chúng ta đã có được 10 triệu và là tiền và là tiền uh, dự phòng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu rót tiền của mình qua cái xô số 2 là cái xô bạc cái xô bạc này thì nó là tối thiểu từ 3 tháng cho đến 6 tháng thu nhập của uh, chi phí hàng tháng của các anh chị thì nó trung bình khoảng từ 100 cho đến 150 triệu cỡ đó ha các anh chị ha rồi khi mà trong quá trình mà làm đầy số 2 thì chúng ta phải song song đó chúng ta phải chích ra mỗi tháng một triệu hai triệu gì đó mà chúng ta làm sao ở cái mức mà tối thiểu mà chúng ta có thể đưa được cho tương lai và chúng ta không được phạm vào nó nó giống như là tiền bỏ heo vậy đó để làm sao mà đạt được sự tự do trong tương lai một triệu hai triệu ba triệu số tiền nhỏ thôi nhưng quan trọng nó phải đều và liên tục trong vòng nhiều năm vì số tiền này chúng ta để dành trong vòng 30 năm 50 năm để đạt sự tự do tương lai mà các anh chị ha rồi khi mà cái hàng xô số 2 nó đầy rồi có nghĩa chúng ta đã đạt qua được cái mức 100 triệu hoặc là 150 triệu rồi chúng ta đạt ở cái mức gọi là an toàn về tài chính rồi cho dù có sếp có sa thải chúng ta hoặc là có dịch bệnh xảy ra có vấn đề chiến tranh xảy ra chúng ta vẫn sống được 6 tháng thì khi đó thì cái xô số 2 này nó đầy rồi thì số số thứ hai nó đầy rồi thì tiền sẽ bắt đầu để dành tiếp qua số thứ ba là số vàng số vàng này là sao anh chị số vàng này là để đầu tư cho trung hạn ha để đầu tư cho trung hạn cổ phiếu trung hạn bất động sản trung hạn hoặc là để trả các khoản nợ nhiều người hay nói rằng bây giờ tôi trả khoản nợ trước trước khi tôi uh, tôi làm đầy số số 1 số số 2 có được hay không thì xin thưa rằng không đừng bao giờ trả nợ vì sao ạ à? khi các anh chị trả nợ chúng ta không có tiền số 1 thì chúng ta sẽ sao ạ à? nếu mà có gì hỏa hoạn trong gia đình bất chấp trong gia đình ốm đau bệnh tật chúng ta không có tiền đó mà chúng ta chi trả thì cái tiền này nó khẩn cấp hơn so với việc trả nợ nếu mà nợ quá thì xin khất nợ và đến số số 2 tôi sẽ dành hết tiền số số 2 tôi không dùng số số 2 này tôi trả nợ trước được không xin thưa là không các anh chị vẫn phải làm song song vừa lúc làm đầy số số 2 vừa lúc trả nợ vì lớn như trong quá trình chúng ta trả nợ hết đi rồi thì lỡ mà sếp xa hại chúng ta chúng ta lại không có tiền thu nhập trong gia đình thì lúc này cái việc chi phí trong gia đình nó quan trọng hơn việc trả nợ đúng không anh chị lỡ mà chúng ta chết rồi chúng ta không có tiền ăn tiền tiêu tiền xài thì lấy gì đâu mà chúng ta làm sao ạ à? đi trả nợ mà cục đó là trả nợ trước nên phải làm đầy số số 1 số số 2 trước rồi số số 3 thì chúng ta làm sao ạ à? hướng đến việc trả nợ đầu tư tích lũy trong tương lai hoặc là sao ạ à? cho những cái khoản chi tiêu dài hạn như là mua nhà mua xe thì nó sẽ giải quyết trong cái xô cân bằng xô số 3 và khi xô số 3 nó đã đầy rồi thì bắt đầu là sao anh chị đổ tiếp lên xô số 4 để hướng đến sự tự do về tài chính rồi các anh chị đã hiểu được cái tư duy về lộ trình tự do tài chính chưa ạ à?